Các con học sinh thân mến, qua phần cô đã giới thiệu về cách viết về một cái cây thì sau đây chúng mình hãy cùng tham khảo một số bài tập làm văn viết về cây và chúng mình có thể dựa vào sơ đồ mà cô đã đưa ra chúng mình có thể viết về một cái cây mà chúng mình thích nhé. Bài văn đầu tiên đó là đoạn văn tả về cây bàng. Giống như những ví dụ mà cô đưa ra ở trên thì các con có thể viết về cây bàng ở sân trường của mình. Ví dụ như bài văn sau đây. Sân trường em có ba cây bàng mà các bạn trai gọi một cách hóm hình là cụ bàng. Qua câu này thì các con có cảm nhận gì? À, rất là dí dỏm đúng không? Các bạn trai hóm hình gọi là cụ bàng qua cách gọi của các bạn thì các con không cần phải nói về tuổi của cây, các con cũng đã có thể hiểu được cây bàng này như thế nào, ba cây bàng này như thế nào nhỉ? à rất là lâu đời rồi đúng không có những cây bàng ở các trường học mà đời cha mẹ học vẫn còn sau đó đến đời con của ừ, những người đó học vẫn còn đấy các con ạ vậy nên các bạn gọi một cách hóm hình là cụ bàng các con thấy cách viết giới thiệu về cây bàng như vậy có hay không À, rất là dí dỏm mà nghe rất là thân thuộc đúng không? Giống như là các bạn ấy gọi người thân của mình đúng không nào? Tiếp theo bạn ấy tả cây bàng như sau. Đây chính là ý thứ hai mà cô giới thiệu với các con. Gốc bàng to, thân cây gù, nổi thành nhiều bướu. Mỗi bướu có một hình thù khác nhau, chân rất cổ quái.